vậy á hả đi đâu vậy sao đâu đi qua con rồi con bắt khóc nhỏ nhỏ nè xong rồi giống khóc lớn luôn rồi qua kia khóc nhỏ nhỏ thôi con khóc nhỏ <laughs> nhỏ nhỏ sao khóc nhỏ nhỏ nhiêu nhiêu đó thôi hả ủa khóc nhỏ xíu vậy thôi hả bà bà bán cam hả đi không <laughs> bà bán cam á bà bán cam <laughs> sao rồi sao nữa có một ông zombie bố bục vú vú bự con luôn à rồi sao nữa vú bự cỡ nào ông ông xuống ăn đi đi ông có hai ông có hai cái răng à ông có hai cái răng à hả mà ông zombie á hả không ông ông kẹ ông kẹ hai cái răng khác còn ông zombie vú bự là khác hả ông zombie vú bự vú bự cỡ nào cỡ cỡ này nè một bàn tay luôn bự hơn con luôn hả dạ Trời đâu cái vú con đâu mà ông bự hơn trời đất ơi cái vú vậy mà ông còn bự hơn cái vú nữa trời ơi ông nó ghê cái vú bự hơn con luôn cái vú bự hơn con luôn cái vú bự hơn con luôn dancing in the desert blowing up the sunshine